đấy thì là hỗn hợp uh, rau uh, cũng như là ngô hạt và cám bột cám cám bột thì gồm cám ngô với là cám à, cám lúa thì bà con có thể thấy tốc độ ra cực kỳ nhanh nhé đấy ba quả lô thì hầu như là cái hiện tượng mà tắc sàng thì nó rất ít đấy, tốc độ ra nó cực kỳ nhanh luôn bà con cực kỳ yên tâm về chất lượng về cái dòng S160 này Đấy, chạy êm thật đấy à, thật đấy cứ thử để đấy xem 对对对对对，我家老舅管了我。 dòng này thì bà con không cần phải đảo thì nó sẽ tự động ra luôn Đấy, khi có cám vào thì máy sẽ quay êm hơn là so với là khi bà con chưa đi được bỏ cám đều như là cái cái độ rung lắc của máy nó hầu như là không có bởi vì bao cả lô thì nó sẽ hoạt động cân hơn là hai quả Đấy con này rất tiền thì bà con cứ ờ, tuần trực tiếp cá với đồ đầy phí thôi. Không có nhất rồi, nhất là đồ một rồi. Ờ,